trời hồng lưng vách núi lưng lờ làn mây trắng con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng vui chân vui chân ta cùng xuống chợ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ kia một chàng trai mắt sáng trăng ta cùng xuống chợ bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ xuống chợ xuống chợ ngại ngùng gì hỡi anh xuống chợ xuống chợ xuống chợ với em ái là chàng trai khôi ngô ghê ô giọng của chàng chẳng nói được gì trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi trên đỉnh núi xa mơ anh đây như mây bên túi đầy thơ xuống chợ xuống chợ ngại ngùng gì hỡi anh xuống chợ xuống chợ xuống chợ với em ái là chàng trai khôi ngô ghê trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi ô chợ của mình vui quá ừ, mà sao chẳng hay quá đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui chân đi bên em mà chẳng nói được gì trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi